người nơi đâu em hỡi chắc em đã đi rồi chỉ còn anh nơi đây một mình phải uống cho quên mà thôi chuyện đời đâu ai biết trước lúc ta yêu điên cuồng tưởng rằng sẽ mai thiên thu lòng chẳng phơi thay yêu là buồn na na na na nhiều lần con tim anh đánh đổi lại một chút sao thiên thu luôn lối nỗi nhớ mang theo một đời để lại bao nhiêu ký ức nhưng hẳn nỗi đau em đây em hỡi điểm dòng trời cao tăm tối mãi em đi mặt trời để lại anh bơ vơ một mình địa trốn đông người người làm giả ok giả sáu let's go giờ người nơi đâu em hơi ai biết trước lúc ta yêu điên cuồng tưởng rằng sớm mai thiên thu lòng chàng đổi thay hết yêu là buồn là Thank you. từ sau tiếng thu muôn nói nỗi nhớ mang theo một đời để lại bao nhiêu ký ức cùng làm nỗi đau ở đây em hỡi biển rơi rung rưỡng đêm tối bởi em đi mất rồi để lại anh mơ mơ một mình giữa chốn đau